Thì kính thưa này chúng, con nick của bạn Đặng Linh hỏi rằng Kính thưa Thầy, cứ mỗi dịp Tết đến, mẹ con luôn nhắc con trước khi đi ra ngoài đường phải niệm quan âm Bồ Tát để được bình an và tránh bị tai nạn vì ngày Tết xe cộ ngoài đường đi lại rất đông đúc. Con cũng đã được nghe chuyện nhiều người khi gặp nạn họ niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát và được thoát nạn. Vậy điều đó có thật không ạ? À? Nếu thật con phải làm thế nào để được linh ứng như vậy? Con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn Đặng Linh này, bạn hỏi là niệm Đức Quan Âm có được à, cứu thoát nạn không? Và niệm như thế nào để được linh ứng với Ngài? Thì kính thưa đại chúng, cái câu chuyện linh ứng trong Phật Pháp nó đã có từ ngàn xưa rồi, nghe không? Thì Thầy vẫn nói Phật Pháp không phải là mê tín dị đoan, Phật Pháp không hề mê tín, nhưng Phật Pháp rất là nhiệm màu và rất là linh ứng. Cái trước nhất là chúng ta phải khẳng định với nhau mười phương chư Phật, các Đức Bồ Tát và hết Thầy Thánh Hiền nhiều lắm, thưa đại chúng, đều thương xót chúng sinh cả, đều gia hộ cho chúng sinh cả và gia hộ tất không phân biệt chúng sinh ấy là chúng sinh nào, là loài nào, dân tộc nào hay theo đạo nào. Đấy, các Đức Phật, Bồ Tát, các vị Thánh Hiền đều hiểu rất rõ và Ngài cứu độ tất cả chúng sinh, đã là chúng sinh chung hết. Các Ngài cứu độ như nhau với tâm từ bi bình đẳng. Tất cả đều trong tâm từ bi của các Ngài, các Ngài đều cứu độ. Thế mới gọi là lòng từ của chư Phật chan trải mười phương. Chúng ta phải thống nhất với nhau cái điều đó. À, chúng ta khi hiểu với Đức Phật là biết như vậy. Cũng giống như chúng ta đấy, tu hành một chút chút thôi, ta thấy cái lợi ích ta đã muốn chia sẻ với tất cả mọi người rồi. Không phân biệt người ấy là tôn giáo nào, theo đạo nào, dân tộc nào, người nước nào. Nếu mà gặp Thầy, Thầy đều chia sẻ Phật Pháp, đều muốn cho họ tốt hết. Không phân biệt anh là người Việt hay người nước ngoài, không phân biệt đấy đấy là tính bình đẳng của lòng từ bi của chư Phật, không phân biệt luôn, cứu độ thất. Nó giống như ánh mặt trời, thưa đại chúng. Mặt trời ấy, chiếu cho tất cả muôn loài vạn vật, không phân biệt. Chỗ này là núi tôi không chiếu, chỗ này là rừng tôi mới chiếu, chỗ này là ao hồ tôi không chiếu, chỗ này là biển tôi mới chiếu, mặt trời không phân biệt. Lòng từ của chư Phật như ánh sáng mặt trời, không phân biệt chúng sinh, đều là tâm cứu độ từ bi của các Ngài hết. Đó. Nhưng chúng ta biết ấy, cái linh ứng màu nhiệm khi xảy ra được cứu độ lại không phải với tất cả mọi người. Có phải ai niệm Phật cũng được cứu độ đâu. Có phải không? Chúng ta thấy rồi. Có ai kêu đến Phật cũng được linh ứng đâu. Ai lẽ Phật cũng được được linh ứng đâu, không phải. Vậy cái này ấy, lỗi tại ai? Không phải tại Phật mà tại chúng ta. Giống như mặt trời thì phổ chiếu đồng đẳng, nhưng mà cái chậu mà úp ngược xuống mặt đất này thì làm sao mà có ánh nắng được? Không phải lỗi ở mặt trời mà lỗi tại cái chậu nó úp sụp xuống, úp ngược xuống. Có phải không? Chúng ta cũng thế đấy. Dạ. Thế cái duyên như thế nào mà để được linh ứng với chư Phật Bồ Tát? Dạ. Phải ở ta Thầy cũng lại lấy ví dụ dễ hiểu nữa. Sóng của các cách mạng á, nó phủ đầy cả đây này. Nhưng mà điện thoại của mình nó hết pin, à, nó bị chập mạch, ta không bắt được sóng. Lỗi không phải nhà mạng mà tại cái máy <laughs> điện thoại của chúng ta. Đúng không, các Phật tử? Đấy. Chúng ta phải thấy rõ và tin chắc điều này Thầy muốn các Phật tử phải hiểu và tin chắc điều này. Chư Phật không bỏ bất kỳ một chúng sinh nào. Thưa đại chúng, dù kể cả các người đó là ác hại Phật, chửi Phật, ác hại như ông Đề Bà Đạt Đà, đấy, Phật cũng có bỏ đâu. Không bỏ các bạn. Ờ, không phải khen Phật mà là Phật mới giúp hay là chửi Phật là Phật không giúp đâu không có, Phật là không thế. Thế không gọi là Phật. Ừ. Mà Phật là từ bi bình đẳng mà ngài gọi là vô duyên từ vô duyên từ thế nhưng mà chúng ta được hưởng lợi ích từ lòng từ của chư phật bồ tát hay không lại do chính chúng ta chúng ta đã đủ nhân duyên để được được hưởng chưa là do chúng ta thế cho nên mới có chuyện có người cầu phật lễ phật được cảm ứng có người cầu chưa được cảm ứng là vì mình chưa đủ thưa đại chúng thầy đã thuyết giảng cái bài cầu nguyện để thành tựu và nó phải đủ năm cái duyên và trong đó hai cái duyên rất quan trọng là tâm mình phải trí thành nhất tâm thứ hai nữa là mình phải tích lũy đủ phúc báu và một cái nữa đó là chúng ta phải có cái nguyện chân thật chuyển hóa mới có thể cảm ứng được cái lòng từ của chư Phật Bồ Tát. Lòng từ của các Ngài là vô duyên từ, nhưng mà chúng ta phải tạo duyên để chúng ta cảm ứng được. Đó. Chư Phật Bồ Tát không còn tạo tác nữa, các ngài không có tạo tác không khởi nghĩ là tôi cứu người này tôi phải cứu người kia không các ngài không khởi thế mà cái lòng từ của các ngài nó chan giải hết tất cả rồi nghe không đại chúng hiểu cho nên chúng ta phải tạo chính duyên cho mình vậy mình để muốn cầu phật bồ tát được cảm ứng một là mình phải chân thật sám hối các cái tội lỗi nghiệp xưa mình đã tạo thứ hai là phải phát nguyện tu hành sửa đổi thân tâm chân thật phát nguyện sửa đổi thứ ba là phải vâng lời phật dạy thực hành các thiện pháp để tích lũy phúc báo. Đấy, thứ tư là phải nhất tâm nương tựa tam bảo. Đấy, những cái đó là những cái duyên đủ để chúng ta cầu nguyện, niệm các ngài mà được cảm ứng, thưa đại chúng. Thế không phải ai cũng được cảm ứng đâu. Đó, thế thì tất cả chúng ta biết rồi, được hay không là ở phần mình. Thế các cụ mới nói là gì? Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Ngã là mình đấy linh ứng hay không là tại mình không linh ứng cũng là do mình à, cho nên ở đây những phật tử nào thầy thấy tinh tấn mà tu tập thật sự cảm nhận sự linh ứng rõ ràng luôn giống như cái chậu thau mình lật ngửa nó lên nó sẽ hứng được ánh nắng mặt trời còn mình cứ úp nó xuống thì làm sao mình hứng được nắng mặt trời nhớ như vậy các phật tử rõ chỗ này chưa à. chúng ta rất hạnh phúc chúng ta được sống trong trong hào quang, trong lòng từ của mười phương chư Phật, Bồ Tát. Và các Ngài luôn luôn cái lòng từ ấy nó sẵn sàng đến với chúng ta, nhưng chúng ta phải tạo đủ nhân duyên. Nghe không? Không đủ duyên ấy, gọi là chướng ngại, chúng ta không tiếp nhận được. Cái điện thoại của mình mà mình cứ bịt cái cột sóng của nó lại, nó không thể bắt được cái sóng của mạng, thì chúng ta chịu đấy, mình phải mở ra, phải bật cái, cái, cái, cái, cái, cái cột sóng lên, nghe không? đã không bật cái 3G thì không thể có sóng 3G ta phải bật lên thì mới được thì cái đấy là cái duyên nhé để các phật tử hiểu cái đó là cái điều mà rất chân lý nghe không? rất chân lý đức phật là như vậy không giống như một số tôn giáo khác các vị giáo chủ của một số tôn giáo khác nếu mà không phải là đệ tử của các vị giáo chủ ấy họ không cứu không giúp đâu nhưng đức phật thì không có ai ngài cũng cứu ai ngài cũng thương cũng từ bi như nhau bình đẳng cái đấy là cái khác và cái đó chúng ta thấy là sự vĩ đại của đức phật à, đấy là sự vĩ đại của đức phật và tuyệt đối và chúng ta thật hạnh phúc được làm đệ tử của ngài à.